Vâng, xin chào tất cả các bác Và đến với cái video này thì cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em Xin giới thiệu đến với các bác với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu không tăng tích Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu bịp Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu Đi lắc tài xỉu Các bác sẽ biết được bên trong nó là tài hay xỉu Và đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng Bác nào đã chơi cái miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng rồi Các bác đã thấy được độ hiệu quả của nó rồi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 và làm vào mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo và không có lục máy nó sẽ không báo và lục lên thì mình đánh gì ạ đánh tài đúng không các bác bộ hột rất là đẹp luôn và không có lục thì mình đánh xỉu đúng không ạ phản thì mình phải chịu tất nhiên là chơi tài xỉu thì phải có chén phản rồi nó không thể như chơi bầu cua được là về một con nào nó chỉ ra con đấy thôi nhưng mà các bác yên tâm là tỷ lệ phản của nó rất là thấp bởi vì cái miếng dán tài xỉu bà Dung không tang này đã làm cả ba mặt lục rồi Vậy nên là cái tỷ lệ phản của nó lên rất là thấp Và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này Các bác có thể chơi hột mình cũng được, mà hột của người ta cũng được Muốn biết chơi hột của người ta như thế nào thì các bác cứ trực tiếp liên hệ với em Em sẽ chia sẻ cho các bác Nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá Còn đây, đây là cái máy báo dung này Đó, khi mà cứ lục lên máy này nó sẽ dung báo để cho các bác biết Không có lục sẽ không báo máy này thì nó sẽ có hai loại một loại là máy đơn một loại là máy đôi và các bác tìm hiểu kỹ hơn thì cứ liên hệ với em sau đây sẽ test thử cho các bác một vài tiếng vì nó là máy đơn vậy nên em sẽ phải cầm ở tay để cảm nhận nhịp rung các nhé đây em sẽ để đây em sẽ để cái rung này ở cái chén này để cho các bác nghe thấy này đó và em sẽ lắc đó các bác thấy không có ba con lục nó sẽ rung như thế đấy có nghe nhịp rung không không có lục này các bác này không có lục thì nó sẽ không rung nha các bác nhá mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không ạ phản thì mình phải chịu rồi đó không có lục ba con nhất tiếp tục không có lục tiếp các bác này xỉu này đó tiếp tục không có lục này xỉu này đó xỉu tiếp này à không thế này có lục này các bác này có lục mình đánh tài nhé các bác nhá đó lục tài này các bác nghe thấy nhịp rung không ạ tất nhiên là có một con thì nó sẽ rung nhẹ hơn nó rung tè tè để cho các bác cảm nhận được thôi chứ nó không sẽ rung liên tục như đi kia bởi vì kia lúc nãy là ba con nên là sẽ rung nhiều hơn không có lục tiếp này các bác này xỉu này đấy không có lục mà vẫn lên tài chén này nó gọi là chén phản đấy ạ ngon các bác lục tài này đó cho nghe thấy dung không lục tài tiếp này đó lục tài tiếp này đó thực ra em để ở chén thì nên là nó kêu hơi to như này và để cho các bác cảm nhận được độ rung thôi còn khi mà mình chơi mà mình cầm ở tay ấy, như thế này đó thì các bác cũng không thể cảm nhận được độ rung à các bác cũng không thấy nó kêu to như thế đâu ạ đó có lục nó kêu liên tục như này này đó và vừa rồi đã test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả